Hello xin chào các bạn nha Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hùng ngày hôm nay nha Hôm nay thì mình đang ở trên số 183 Bến Vân Đồn Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh Và hôm nay thì mình sẽ mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tham quan ngôi chùa tiếp theo Đó chính là chùa Long Bửu à, Bây giờ thì mình sẽ vào bên trong để review toàn cảnh ngôi chùa Và hiện tại thì mình đang đứng trước cổng tam quan của ngôi chùa Cổng tam quan có mái đúc màu xanh Biểu tượng cho sự hòa bình, tự do và hy vọng Hình ảnh như nhắn đến mỗi Phật tử Khi bước qua cổng vào chùa Chúng ta nên buông bỏ những ưu phiền, những no toan Những suy nghĩ không đáng có trong cuộc sống trước mặt của quý vị và các bạn đây chính là khu tránh điện của ngôi chùa. Một vẻ đẹp tuyệt vời đang hiện ra trước mặt mình. Không gian bên trong của tránh điện rất là rộng và vô cùng thoáng mát. Cùng với đó thì trong tránh điện có rất nhiều trụ gỗ màu lâu đỏ. Đây là những loại gỗ quý được nhà chùa sử dụng. Trong tránh điện là nơi thờ Phật và chức vị thần thánh cùng các đời trụ trì Khi bước vào bên trong của Phật điện, các bạn sẽ được thấy tượng Phật A-di-đà được làm bằng son thiếp vàng đang ngồi tọa thiền ở giữa. Cùng với đó thì ở hai bên tường được thở rất nhiều các vị tượng Phật khác. Ngoài ra, phía sau chánh điện có không gian rộng thở quan âm và có nơi lưu giữ các tàn tích của lịch sử xưa. một hình ảnh vô cùng là đẹp đang hiện ra trước mặt mình. Đây đúng là một chốn ninh thiêng, một nơi bình yên, thanh tịnh giữa lòng Sài Gòn. Trước mặt quý vị và các bạn, đây chính là bảo tháp gồm có 5 tầng. Phía trên cùng có bảo tháp nhỏ, bảo tháp rực màu đỏ, chạm các các họa tiết thiên nhiên. Các góc mái thì uốn cong, có hình rồng. Các họa tiết vô cùng tinh xảo và đẹp mắt. Chùa Long Bửu là một trong những ngôi chùa cổ với lối kiến trúc độc và lạ. Có rất nhiều du khách đến thăm mỗi năm ngôi chùa như một thành viên chiến trình mảnh đất đang đứng của mình. Ngôi chùa còn lưu giữ lại nhiều nét kiến trúc và những tàn tích thời mới khai sơn Thank you. Và theo như mình được biết thì ngôi chùa Biểu Long được xây dựng vào những năm 1970 sau đó thì đã có nhiều biến cố xảy ra. Mãi cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngôi chùa trải qua lần trùng tu thứ nhất. Trải qua một thời gian dài, khoảng vào năm 1996, ngôi chùa được tiến hành đặt móng xây dựng ở vị trí hiện nay cho đến năm 2020, ngôi chùa đã qua nhiều lần đại trùng tu và có diện tích tương đối rộng với cảnh quan cổ kính. Nhưng lại mang phong cách và lối kiến trúc hướng đến dáng vẻ hiện đại của thời nay. Đây đúng là một nơi thanh tịnh, một chốn yên bình giữa lòng Sài Gòn. Vậy các bạn còn chờ gì nữa mà không đến với ngôi chùa Biểu Long để cảm nhận về vẻ đẹp của nơi đất Phật này.